chào mọi người quay lại với kênh ờ, người lao động HN Hôm nay là tuần thứ ba là ờ, giãn cách xã hội Giờ này là 9 giờ 15 Nhà mình vẫn chưa dậy Mình cũng uh, ờ, hưởng ứng cái chủ trương ở nhà không ra ngoài Dậy cũng chưa biết làm gì Chắc là bây giờ dậy làm bát mì xong rồi làm việc uống cà phê làm việc làm việc tại nhà vậy dậy thì là dậy rồi nhưng cứ nằm mà đọc tin tức này nọ chưa buồn gấp chăn này chăn màn vẫn còn nguyên này các bạn con thì hôm qua nó học muộn xong cả nhà xem phim tôi thì sáng ra nó ngủ muộn tí kệ nó ngủ rồi, rồi ăn gì thì ăn rồi chiều học tiếp đấy cái, mọi người có nghe tiếng trẻ con không? hay con hàng xóm đấy mình là tập thể mà trẻ con ở nhà hết nói chuyện thì líu la líu lo hàng xóm cũng đang nói chuyện trừ một số công ty đi làm kiểu cách nhật đấy người làm à, thứ hai thứ tư sáu nghỉ ba năm bảy còn lại ở nhà hết trong phòng con vẫn đang ngủ cứ kệ cho nó ngủ dậy nào ăn lúc đấy chiều này học online nhưng mà bây giờ thì sáng nay không có buổi học nào sáng dậy ngủ dậy hay có cái thói quen này. pha một tí à, mật ong nhẹ chẳng may và tí mật ong rồi nghệ vừa xay nhuyễn và mật ong uống này thì ờ, tốt cho dạ dày tiêu hóa mình hay có cái thói quen sáng mai ngủ dậy là à, pha cốc này xong là uống xong làm gì là và nước ấm sôi để nguội cũng được

mì này là mì à? uh, omachi nhưng mà omachi đợt này cũng chỉ toàn ăn mì tôm với cả bánh mì gối rồi cơm rang nhà ngoài hàng phở cũng chả có hàng nào bán ở hà nội các bạn đóng cửa hết hôm thì ăn à, mì tôm hôm thì ăn à, bánh mì gối ở dăm bông xúc xích hôm đến cơm Giang chứ ngoài hàng phở nó cũng có bán đâu xôi chả bán bánh mì chả bán để nước nó sôi cho mì nó trứng vào lột chén này mì tôm sôi rồi hai vợ chồng hai gói mình thì ăn gói rưỡi vợ chỉ ăn nửa gói thực ra nếu mà ăn bình thường cũng không ăn hết gói rưỡi nhưng vợ nó cứ nó không ăn hết một gói Bây nó cứ gắp sang thôi bắt buộc phải ăn bỏ đi cái phí phí cải công nấu mì tôm trứng ăn nhiều mì cũng nóng mà bắt buộc phải ăn thôi thi thoảng vẫn hay nấu cái mì trũ với cả cái thịt bò ừ, hôm nay ăn mì tôm được món nói chung là ăn gì thì ăn chủ yếu là nấu ở nhà ra ngoài hàng là chịu rồi vì Hà Nội bây giờ là bước sang tuần thứ ba cách ly mọi người cũng rất là ủng hộ ở nhà đại đa số là ở nhà hết tự nấu tự ăn trôi rồi cho hành vào là có thể chiến đấu rồi đây là có bát mì ăn sáng ăn đây chưa ăn nha múc ra là ăn thôi ăn mì xong rồi phá cốc vợ phá cốc cà phê cà phê xong rồi ngồi làm việc cà phê uống ở nhà mình hay pha một gói G7 một gói à, cappuccino và nó đậm uống một gói thì nó hơi nhạt bạn nào mà chưa uống thử uống thử pha cũng hay nếu mà quen uống đậm như mình mình hay uống ngoài hàng người ta pha phin nó đậm ở nhà uống một gói hơi nhạt mình thử pha thế và uống cũng có vị khác thử phần uống nó đậm hơn thật ngồi à, làm việc chắc là cũng có nhiều à, nhiều bạn nhiều anh nhiều chị nhiều em à, nhiều các bác thắc mắc là cái này là cái gì đúng không ạ trông thì nó giống cái, cái bếp ga bếp từ cái này nó là cái um, một cái đầu DJ mini đầu DJ thì nó gọi là để mình mix nhạc ở nhà ấy ở ba thì nó to hơn cái này dạng mini cái này là của hãng uh, Pioneer sẽ được uh, dùng qua phần mềm phần mềm ở trên à, PC đây là các cái phím à, chức năng của nó cho mọi người nhìn qua thì các bác nếu mà chơi âm thanh cũng thấy thấy ham không tại sao mà bảo làm việc quay cái này tại vì là cái này nó liên quan công việc của mình đang nói có tiếng hàng xóm nó đang ờ, đang đóng cái gì cái này là mình vừa mới ờ, mua được mua lại để mình ờ, có vừa chơi và vừa chơi để thỏa mãn cái đam mê vừa mua đi bán lại có những anh em người ta có nhu cầu ấy. mình mua đi bán lại thì mình vừa mới nhập được về gửi trong mua ờ, của một bạn ở trong Sài Gòn ra thì mình đang ngồi mình test lại test lại rằng mình có gì mình xử lý có cái thói quen em cà phê à. nhiều khi cũng ờ, nhiều hôm uống ở quán cũng mất ngủ ấy. nhưng mà không có một cốc cà phê nó như gà dù ấy, ngồi cả ngày nó cứ nặng gật gà gật gù nên là bắt buộc uống à, có cái này muốn chia sẻ với mọi người thấy cũng ờ, có cái tác dụng hữu ích trong mùa dịch tủ linh tinh đồ nhiều đồ linh kình không cái cái cái xe này hàng ngày mà nhà mình ờ, ăn sáng xong thì hay uống ờ, một viên cái này C của ngoại thì nó có tác dụng là tăng sức đề kháng thì pha với nước ờ, nước sôi để nguội hoặc nước vừa vừa nước lọc cứ một ngày một viên uống trước ờ, bữa trưa là được tại vì là thấy và uống sau bữa trưa nó sẽ buổi tối ngủ nó mất ngủ Đấy. uống vào thì cũng tốt đấy tiện đây có cái này luôn cái này là mấy anh uh, dân nhậu chắc anh biết aganin ờ, thải độc gan gần như à, mình uống cũng hay uống bia uống rượu nên là hay uống cái này ngày một viên nếu mà buổi sáng uống xe rồi thì trưa mình uống lạnh được đấy là những cái mà mình hàng ngày mình hay dùng mình muốn chia sẻ đến mọi người nhưng mà mọi người thấy hay thì cứ dùng thử đi đặc biệt là cái C C thấy mình thấy rất là tốt mọi người nên à, chú ý không đắt lắm đâu ra hàng thuốc mua cái C gọi xe ngoại tăng cường à, sức đề kháng hàng xóm của em hàng xóm có vừa cho cái ờ, âu lạc kêu vào mang xuống và cho âu lạc tôi vâng, bây giờ là ngồi à, làm việc này kiếm à, xem là có cái gì à, không có giải quyết check mail đúng không mọi người ấn đăng ký và ấn like giúp mình nhé có cái động lực làm những cái video tiếp theo bây giờ mới dậy nhưng mà nhìn đồng hồ rồi mười rưỡi thôi vâng nhé tạm biệt à, cả nhà thank you